nhớ rồi chồng hoa dơ để nói học cũng nhà đó cũng nhà mỏ tay lúc chồng nó bé chỉ bó kho đi mó mà mó mà mó li mó xe thế nó mó hồ xia mó tạ, tê sư tự xin bé mua cầu tà li bé một chế cho cái tà bé lùa tà li lại đấy ai hai tên ấy chồng không dư chồng cứ tin năng cha số đời thì thôi bây giờ thì sẽ à, một tên tụt thiếu học bát chở tao tiến là tiền được phải chở nữa vì thì bây à, giờ có biết lột tài lý lại bây nhiệt thế bây chỉ là yêu chim mà bây chuyện tù ấy yêu tập bây lâu lắm xưa bây chơi lý bây có chỉ tập bây nhiệt lý lại ý hiện nói bây xe xưa ấy hai đứa này chồng không yêu chồng thì tôi nên cha nhớ đâu nhà là té là gì nhà trâu té chạy từ lò giờ từ từ họ bắt bỏ nó bắt lũ té bắt cho cho thế cho xí bỏ mà té từ từ họ bắt té giờ cho chỉ họ học tao nó học hiện được bé nên nó nè có hài hay rồi cũng mà hai tuần này rồi đào xem thì ba mất thôi là khó tao của mày nè bao mày nè bao chua gì nè bao chua này nè ba thế cho cho khó cụ thế cụ bỏ luôn này cụ cho tôi tặng nha anh thấy cho bỏ ra tôi có khó lo ta cụ chỉ rằng đó nè bao mày chị nên ra thì u tí nó nên phòng tại đan nào nhỏ ở từ có ba lu cũng ba lu cũng mà sao đó ba cái thật khổ cũng chê cũng phải lòng lo hai ly nó lại chứ chị gái khổ thế nó nó đợi nó tê hai cho cho chỉ cho vì cho nên cho ta cho những ta về chỉ thế cho nên học sinh tài nhớ cho ta thì ưu tiên nó nhớ tổ viên nạp tê nhớ tổ số tê là vì nhớ tổ ờ, mà đi cà tê là nhớ tổ là tổ tê nhớ khát thì đi cà tê hai cho sẽ là tập bao anh một lần chỉ chú tụi con nhà mà tao ý tụi mò mà tao rằng đi đến cho là phải một cái mò chứ mà thuộc tụi con đi cho là mò tao là có chỉ tao nên là một tụi mò chỉ tao là tụi cái chồng tao để cho tới chảy nha là lên đổi sẽ không vượt tà khó cho mong bây giờ sau đây khó phải ta chỉ mới được nhớ được chưa được nó xin giờ đi nó xin mà là nhớ tàu đi lối sông đi nó tàu họ vào hậu chế là tàu có tiệt chế hạt tàu cho muốn giờ nó tiệt tàu quá mày nên cả cái tiệt chấm bơ là gì cho người ta được chỉ cho đã lâu nó tàu thì út thì mà nó sẽ là tàu bao ấy tàu bao ấy chẳng họ bác cũng chưa thấy tiệt bỏ thì mua lên tiệt mua tàu ít là để cho là gì tao ý khó chạy sang người ta là bác của em cho cháu sẽ đại họ với cho cụ thế ý lên năng người ta tụi tao là lào thế ai với tụi cụ tao ý cái gì mà là tôi xong mà để ý chỉ tao về một đã chỉ sáng chỉ tao vậy cái chuyện xã quan năng đó sẽ đại quan năng cho biết đây là sắp bỏ sẽ đại chỉ sáng để nó tìm người hàng tao cho mình cho tí cho nên cho cha thì cho tí cho tí cho ba cho đời nó cho cá té cột té là giờ cho cho cái hai mong từ của dòng xuất sạch lại chứ chỉ giờ tiền đó cho mong sư nhưng mà cũng gặp cái mà sửa cho cũng học được tầm thôi lên đó đã như là chỉ một tàn đi lại à, để cho đó là tụi bao được trả tiền mua tàu xì thia mua tàu cái gì và tàu tôi sẽ đời ờ, đó ư ข้าวเทียนดอกลูกเทียนถอดเทียนดอกจอดจอดกูที่มันจานเนี่ยตัวตัวกูอุติมาพอหัวก็หายมั่งเนี่ยตัวกูมันสับลายกูตาลินตาละตัวจัดชี้เทียตัวไปยิ้มมาสุดละกูที่มันจะละว่ากูว่าตีสิละเราป้ากูตาลินนอนละกูจับกูไปยังเพื่อตัวมากูก็เนี่ยนั่นเนี่ยชีว่าก็นอนไปจากกูจนชาเจ้าเบาเดี๋ยวอือแต่อยู่เตาก้องก้องจุดใจจะแต่อ้อตัวกูเนี่ย cái ở từng chạy vào để những một lâu từng mình mở sư cái luôn mình cái có giáo dân đi lo cha chị dòng kia tôi mà cho rồi lên từ ô lịch trà là dần một tàu dùng mò mà tàu cũng móc thầy dùng mò cái thầy cho nên hiểu sáng á là rồi dần nào tàu mò hậu ở sau cái khăn đài cho mình cho chị cho mình có ta hồ ta hải nông rồi là cái tôi kiếm bài là tôi giỏi cái đa lòng là tôi giỏi nên nó mà rồi thì nó thì hai cái nó sẽ đại họ đọc của sai thế thôi à cái bao thọ chồng đọc ba của thế thành bê họ đại cú nó thì cú luôn bè cú giờ sẵn vui à luôn bè họ chỉ xa nó à cú bên nhà thì giờ sẵn va mình luôn bè họ giải nó mình cho đã lâu là cho măng va cho cho đã lâu nhá tôi lo chuột tê là xin mali cà tê cho đã lo sao đèn đầu cũng cọ đầu cũng bóc trên đầu cũng rút sai lại cũng được phần nữa chưa. đi nha lúc giọt cát tỉ à nó sa lăng là sa lăng khay là đi nha đầu học viên nạp tê ừ. nhà em từ bỏ đầy đũa nó nó chê nè họ bao giả chua chi nó chê nè họ ba tiếng nữa